ta vào ví dụ đầu tiên. Câu hỏi số 1. Các em chú ý đến đây. Cho hàm số y bằng fx xác định và có đạo hàm trên trên khoảng k. Khẳng định nào sau đây là là sai. Các em chú ý là sai nhá. Ở đây có bốn khẳng định. Khẳng định đầu tiên, nếu hàm số y bằng fx đồng biến trên khoảng k thì f' x lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc k. Thì chúng ta phân tích khẳng định này. Ở đây đề bài cho là hàm số y bằng fx đã là đồng biến rồi. Được chưa? Đồng biến trên khoảng k. Vậy thì khi đó f phẩy x nó lớn hơn hoặc bằng không và lúc này nó bằng không tại hữu hạn điểm. Do đó cái khẳng định này, khẳng định này là khẳng định đúng, được chưa? Tiếp theo, khẳng định số 2. Nếu f phẩy x lớn hơn không với mọi x thuộc k thì hàm số fx đồng biến trên trên khoảng K. Thì theo cái định lý đầu tiên, định lý đầu tiên chúng ta thầy đã đưa thì nếu như fx lớn hơn không với mọi x thuộc k thì hàm số đồng biến. Do đó cái khẳng định này cũng là khẳng định đúng. Khẳng định số 3. Nếu f' x lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc k thì hàm số đồng biến trên k. Vậy chúng ta sẽ xét cái khẳng định này. Nếu như f phẩy x lớn hơn 0 với x thuộc k thì đồng biến rồi. Còn trường hợp bằng 0, nhớ đâu trường hợp bằng 0 với vô số điểm thuộc k thì không thỏa mãn cái định lý định lý đầu tiên đúng không? Không thỏa mãn định lý đầu tiên. Do đó cái khẳng định của khẳng định khẳng định này là khẳng định không chính xác, không đúng, được chưa? Vậy muốn sửa khẳng định này chúng ta phải phải có này. Nếu như f phẩy x lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc k và f phẩy x bằng 0 tại một số hữu hạn điểm thì hàm số đồng biến trên k. Đấy, chúng ta phải sửa như vậy. Chính là cái khẳng định số số 4 này. Đấy. Nếu f phẩy x lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc thuộc k và f phẩy x bằng 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm thì hàm số đồng biến trên k. Vậy qua bốn khẳng định thì chúng ta thấy khẳng định số 3 là khẳng định khẳng định sai đúng chưa